chào bà con à, hôm nay mình à, đại bộ câu minh dũng và mình làm một cái à, clip à, mới à, nói về à, chuồng nuôi công nghiệp cho chim bồ câu à, titan thái đây là mô hình à, à chuồng bồ câu là mình lấy trực tiếp bên à, bên thái về nha ở việt nam này chưa ai có nếu ai mà có nuôi uh, kiểu chuồng bồ câu này rồi lại Minh Dũng à, à, à, xin hậu tả à là những cái à, kỹ thuật này cũng như là cái, cái chuồng này là mình nhập hoàn toàn bên Thái Lan về đúng không anh chuồng này là mình lấy kỹ thuật ở bên Thái về toàn bộ à, kỹ thuật hết mình à, bên Thái về hôm nay về mình về Việt Nam mình hướng dẫn cho bà con từng chi tiết à, nuôi thế nào mà công nghiệp và cho đạt hiệu quả cao nhất hiện nay rồi cái gì à. bây giờ anh hướng dẫn à, mọi người à, luôn ha đó dạ. để à, hôm nay mình chạy bồ câu sẽ lấy bí quyết mà để hiện giờ ở bên Thái nuôi ít nhân công mà nuôi số lượng nhiều và đạt hiệu quả cao nhất hết hôm nay đây là chuồng bồ câu chuồng bồ câu này là nó là dài là 65 cao 50 nha ngang 50 à, đáy 50 nắp 50 chiều 50 hết nhưng mà chiều dài nó là 65 là đặc biệt đây bà con thấy chuồng ờ, này có khác cái chuồng à, ờ, ờ, truyền thống à, những chỗ khác nuôi không đây rất hiệu quả nha ở đây là chuồng này là không có đáy à quan quan trọng là đó giới thiệu bà con là chuồng không đáy như thế nào chẳng hạn như chuồng có đáy như truyền thống hiện giờ đang nuôi đây đây cái này là cái máng hứng phân đúng không anh máng hứng phân à, à, hồi xưa mình à, lưới hứng phân nhưng giờ là máng hứng phân à, xin nói rõ cho bà con cái à, cái máng hứng phân này á à, lúc đầu ở bên thái nó cũng có nuôi sau này nó truyền đạt qua bên trung quốc nó cũng nuôi nhưng mà bây giờ không hiệu quả nữa thứ nhất tốn nhân công nhiều thứ hai chim bị bệnh nhiều quan trọng là cái chim bị bệnh là cái nấm á cái nấm uh, chim bị ờ, chim bồ câu không bị đậu nha bà con lý do gì bà con biết không lâu ngày cái phân cái đây nè phân trong cái cái, cái máng này nè tại vì ít nhất là một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng mới ờ, mới vệ sinh lần cái phân ở dưới đây nó bay lên con chim bồ câu nó cho bồ câu bị nấm bệnh đầu đủ thứ cũng vì lý do con bồ ờ, câu này nó bệnh tại sao mà bồ câu của thái là không bệnh đó, là hôm nay chỉ từ chi tiết quan trọng nhất là cái chuồng đây chỉ cái chuồng cho bà con coi chuồng này là chuồng không có cái đáy là nè bà con coi nè hiện giờ là mình làm đây ở trên cái rổ này à, ở dưới đây có một tấm tôn nè đây tấm tôn nè dưới cái rổ này không mùa câu nó đi đi phân á nó rớt xuống nó sẽ né cái rổ này nè bồ câu nó đi phân xuống ờ, nó rớt nó sẽ né cái cái cái cái, cái, cái tổ dưới còn ở bên ngoài là nó sẽ rớt thẳng xuống đất ừ. luôn đúng không anh bên ngoài là nó coi như rớt xuống thẳng dưới à, à, bên ngoài là rớt thẳng xuống à, dưới đất luôn đây à, chỉ rõ bà con coi à, ừ. chỉ chỉ rõ bà con coi đây à, từ ở đây con chim tầng này lỡ như có ỉa trong đây thì dướng cái tấm tôn này thì trong ngày nó khô nó nhảy tới luôn nó cũng rớt xuống đây đây rớt xuống cái hộc này à, mình xin nói với bà con là coi như là ở bên thái có chỗ thì ta nuôi cá chứ để xuống là cá ăn luôn mà có chỗ thì ta làm cái học như thế này đây là coi như à, nuôi công nghiệp mà để xuống một cái không hứng phân không gì hết rớt xuống đây là ở đây mình có men sinh học 2 năm đến 3 năm mình hút phân một lần 2 năm đến 3 năm như chuồng này 2 năm rồi nè phân khô vô không hôi thối không gì hết không gì hết nè nhưng mà bà con đừng nghĩ là con chim trên đây ỉa trúng con chim kia nha nó không bao giờ nó nó ỉa trúng được lỡ có trúng thì nữa cũng rớt xuống dưới đây thôi nha là nó rớt hết uh, xuống rớt dưới đúng không anh xuống học luôn đây là cái học uh, à, mình xây là coi như là Ờ, mình bỏ cái bột vi sinh phân hủy trong một ngày luôn nha đây là cái ờ, cái phần ờ, mình làm cái học vi sinh mình bỏ trấu với, với lại cái men vi sinh đó à. mình mình bỏ trấu với cái men vi, vi vi sinh vô nó phân hủy trong một ngày luôn đây từ tầng số 3 nha để từ ờ, tầng số 3 đây để xuống rớt dưa dưa dưa hầm luôn đây là cái hầm đây là mình bỏ phần uh, mang sinh học phân quỷ trong một ngày nha mà này hai năm mình mới ờ, hốt phân lần nha không hôi thối không gì hết nè coi coi có ỉa trúng con con chim bồ câu không bao giờ trúng nha à, không bao giờ đúng nó quan trọng một điều bồ câu nuôi chuồng như thế này nó thoáng từ trên thoáng xuống tới dưới thứ nhất là mình được một cái vậy nè chuột không ăn là quan trọng nhất chuột đâu chui giường nào đâu có dưới đâu mà nó ăn nó lên thứ hai nữa không bị đậu không bị nấm lý do vì sao đâu nó khống hết mà tất cả từ trên khống xuống dưới mà à lý do về chạy minh dũng là nuôi không thuốc là vậy không bệnh hoạn không gì hết là mình nuôi uh, à, công nghiệp thay vì giờ là mình nuôi à, một uh, ngàn cặp nó cho hai người hoặc 10 ngàn cặp nó trong vòng à, mười năm người nha nhưng mà mình nuôi 10 ngàn cặp này ấy, chỉ có hai người nuôi cũng được ba người nuôi cũng được tại vì à, ỉa từ đến dưới mình đâu dọn phân đâu cái khâu dọn phân bây giờ tốt lắm à, đây đây à, chỉ bà con coi nè nè à, con cù câu này nha mình có làm một cái tấm lót đây tấm tôn đúng không à, tấm tôn nó ờ, ỉa nó khô trong một ngày này không nó nhảy tới lừa cũng rớt xuống đất đây xuống đất đây bà con thấy có dơ gì đâu à, không dơ nha nè đẻ đàng hoàng không để trứng quá đừng và em để ý là khi mà mình à, làm cái à, quy trình như này thì có vẻ như lồng bồ câu rất là sạch đúng không anh sạch thoáng à, bồ câu rất là sạch thoáng không bị bệnh nói chung là rất là sướng cái khâu mà dọn phân với lại lý do gì nhiều người bà con à, người ta chăn nuôi hiện giờ nuôi bằng cái máng hứng phân này nè điện hội hỏi anh Dũng ơi sao mùa câu tôi bị ờ, nổi hột nổi trái nhiều quá anh Dũng ơi có cách nào chỉ không xin thưa là nuôi ờ, như thế này là coi như là bị ờ, cái hơi của nó nó bốc lên đó. nó nhiều của vi khuẩn nó làm cho đủ thứ bệnh thứ nhất là hôi thứ hai là cô làm cho tạo vi vi vi vi, vi, vi khuẩn á nó, nó, nó cho chim nó nổi hột nổi đậu lên là bị bệnh mình nuôi chuồng công nghiệp như thế này đây nuôi công nghiệp nè là coi như là chuồng một đáy nha ở dưới ờ, cái chuồng dưới là cái đáy chuồng kia Giờ là cái nóc của chuồng nọ là dễ nó rớt xuống nhau là không rất hiện đại là sắp tới là cái mô hình bồ câu của mình sẽ thay đổi theo cái hướng này hết đúng không anh? Toàn bộ ờ, hiện giờ là mình thay đổi là 10.000 ờ, đôi của trại Minh Dũng áp dụng một năm nay rồi chỉ có bên Thái mới có thôi nha à, các bạn mà ở xa à, ở ngoài Bắc gì nữa mình xin nói rõ lại là chim này của Thái mô hình của Thái mô hình của chim bồ câu này là bên Thái là mình lấy mô hình của bên Thái về đây mình hướng dẫn cho bà con còn bà con nào nói bồ câu này của Trung Quốc bên Trung Quốc có loại chuột này chưa dạ xin thưa không có mình cũng đi học hỏi nhiều nơi rồi không có chỉ có bên Thái mới có thôi đây nhiều anh hiện giờ nói à, bên bên Thái người ta thả rong không à không có ờ, nuôi công nghiệp nếu có chỉ cho tiền à, phí đi dạ xin thưa không chỉ đâu đừng có vụ mà để cho nói địa chỉ ra nha mình không có chỉ đâu chỗ mình đang làm ăn mà còn à, quý vị thì cứ nhập ở đâu giống tốt thì quý vị cứ à, bà con cứ gì đặt giống đó mà nuôi nhưng mà mình hôm nay mình chỉ thật tình chuồng công nghiệp à, ỉa xuống lớp đất không ỉa trúng con kia nha xin nói không ỉa trúng con kia thật chuồng không dơ bà con nào muốn lại đây học hỏi và kiểu chuồng này thì hãy đến ờ, Minh Dũng Minh Dũng ờ, sẽ chỉ toàn bộ hết về cho bà con đỡ ờ, công lao động và sạch sẽ và chim không bệnh quan trọng là không bệnh thứ hai là không nổi đậu không nổi ờ, hột không nổi ghé gì hết thứ ba là chuột nha chuột không thể nào mà nó chui nó cắn cái con này được hết nha quan trọng là đó bao chuột vô luôn À, có thể nói là bên Thái Lan là dường như là họ đi đầu trong những cái lĩnh vực à, nông nghiệp đúng không anh? Bên Thái Lan á, chủ yếu bán cho Trung Quốc bên đất nước Thái Lan có nơi là người ta đậu một cái đạo hồi gì đó người ta không ăn thịt à, chim Thái Lan chim bồ câu có nơi thì có mà đa số hiện giờ bán cho khách du lịch thì nhiều mà chủ yếu con giống ra là bán cho Trung Quốc là nhiều nhất hôm nay mình chỉ cho nuôi công nghiệp và chuồng à, bồ câu chứ mình không có giới thiệu bán giống nha thực ra đời trước giờ anh em mình cũng à, hầu như những clip mình làm đều à, hướng dẫn anh em nuôi bồ câu chứ à, thực ra anh em mình cũng đủ rồi cũng không cần bán giống đâu anh em ạ nên là mọi người xem clip thì à, sẽ có thêm những cái thông tin và khi mà thấy thông tin bổ ích thì có gì ủng hộ để anh em mình làm clip để phát triển kênh nha thì bây giờ anh, anh có thể đi một vòng của cái này cho mọi người xem rõ hơn không này nha đang áp không là ấp trứng này không là cái phân ở dưới này thì à, hai năm mình mới phải dọn hả hai năm mình dọn lần tại mình có làm uh, uh, cái men uh, tự hủy á cái men tự hủy á cái men tự hủy là coi như nó không hôi không thối không gì hết quan trọng là cái ờ, cái bệnh của nó là không có bốc lên như, như những cái máng hay là cái lưới hương phân gì hồi xưa giờ nó nó còn bị ờ, nổi đậu nó hợp nhưng mà mình áp dụng cái chuồng này à, tới bây giờ hiệu quả 100% ít nhân công cái khâu mà nuôi bồ câu là chuyện nhỏ mà cái khâu dọn phân mơ là chuyện lớn nói cho bà con nghe là quan trọng nhất thôi rồi nhưng mà mình được áp dụng như vậy rồi rất là khỏe ở bên Thái nha mình xin nói quên xin nói cái nữa nè không bao giờ cho uống ờ, nước này nha người ta uống bằng nấm ta ỉa xuống luôn cái ao cá luôn ta nuôi cá luôn khâu nước là không có ờ, không có ờ, chế hay là tự máng uống tự động về nó còn aculi e. không vẫn aculi e. á nó uống bằng đấm này nó phát cái nấm bằng ống nè đây nè nó, nó uống nấm như vậy nè mình chỉ cho cái nấm cho mình đang áp dụng ờ, ở nhà mình nè nấm đây nè nấm như thế này nè đây à hiện giờ mình cho nấm này nha à, nấm nè đó toàn bộ toàn bộ nhau giống nhập về là mình phải cho uống nấm hết đó. mà liệu rằng những cái núm này được bồ câu nó có biết đúng không anh chắc biết chứ đúng không biết chứ nó không biết nó chết nó sao thì kìa nó đang uống mình vẫn thấy đang uống mà đang rỉ uống mình cho uống nấm hết rỉa đó rỉa đó đó rỉa đó rỉa ừ, con nó đang rỉa kìa ờ à, đang rỉa Ờ, đó, rồi bên kia chuồng bên kia đang rỉa kìa không rỉa chứ đó ờ, rỉa đó đó rồi đó đó <laughs> rỉa để nó uống đó đó là không uh, dịch bệnh uh, aculi là quan trọng aculi nó trong nguồn nước nó bị uh, aculi là về chim bị tiêu chảy là cũng nằm ở trong đó 50 phần trăm bồ câu làm cho bồ câu tiêu chảy ừ. ở đây là mình áp dụng là coi như là cho chim bồ câu thái nha còn bây giờ thì đa số là người ta nuôi bằng vẫn sử dụng mà máng hoặc máng. ứ à, tại Minh Dũng là, là, làm gì cũng tiên phong hết nha là mình làm lưới là đầu tiên nhất hôm nay mình làm lưới là hôm nay 18 năm rồi làm lưới nè lưới hướng vân á cũng đạt hiệu quả cao mà bây giờ ở bên Thái nó làm hôm nay 4 năm là cái từ trên ờ, chuồng không có cái ờ, nè là cái đáy này xuống đây luôn phân khô nha nuôi chuồng kiểu này là coi như là không bao giờ chim bị bệnh chim không bao giờ bị bệnh những cái thông tin phải nói là cực kỳ bổ ích đúng không anh đúng mình à, chỉ rất là kỹ là coi như là mình không giấu gì bà con tại vì mình học ở bên thái như thế nào mình chỉ à, cho bà con tận tâm mình chỉ phải thực tế à, cho bà con à, mình nuôi cái này là nói trước bà con nghe nha là chim bồ câu này là không có bị à, đậu không bị à, tả tại bồ câu không bao giờ bị gì tả nha uống la sâu ta rồi này kia hay là tất cả gì kia là bồ câu không bao giờ nằm trong cái nhóm mà là da da súc da cầm nha các bạn tại bồ câu không có bệnh tả đâu đừng cho nhỏ la sâu ta gì hết không có đâu lý do gì chim bồ câu ở trại Minh Dũng không bị bệnh là như thế này để ra đó tôi đắt luôn phóng từ trên phóng xuống dưới chim không có tù túng mà không có máng hứng phân nó không có bóc cái phân cái cái cái, cái lên ờ, lên thì ờ, chim nó không bị đậu không vậy hôm nay là mình chỉ cho bà con là cái ờ, nuôi công nghiệp như thế nào đạt hiệu quả mô hình này mình lấy trực tiếp bên Thái về cho bà con à, chào tạm biệt bà con để bà con à, sau này mình có một cái à, gì hay bổ ích mình lấy trực tiếp từ bên Thái về mình sẽ chỉ bà con nữa chào bà con